mình không có kiểm tra rõ ờ, thì ừ, khi mà mình submit thông tin rồi thì TikTok Shop đã coi thông tin và thấy có sự vi phạm thì TikTok Shop ngay lập tức là sẽ reject cái yêu cầu của mình thì anh chị cũng coi trên màn hình nhiều kim anh hen đầu tiên á, là đối với thông tin á, uh, mình thấy được rất là nhiều thông tin điều hướng thì mình có thể hiểu những thông tin điều hướng đó là những thông tin như thế nào thông tin điều hướng thì sẽ có trong đâu trong hình ảnh nè trong uh, thông tin về sản phẩm nè hoặc là trong video của anh chị nè hoặc trong cả trong livestream khi mà mình đề, đề cập tới nè vậy thì những thông tin nào là những thông tin mang tính điều hướng đầu tiên á, là mình có thông tin về website những website nào thí dụ như là website Facebook thí dụ website của Shopee website của Lazada những website uh, để hướng người dùng đi ra khỏi TikTok Shop hoặc đi ra khỏi app TikTok được gọi là những website mang tính điều hướng cái thứ hai là mình có QR code và thứ ba là mình có mã vạch thì đối với QR code um, TikTok Shop cũng xác định QR code và mã vạch là những thông tin mang tính điều hướng vì sao bởi vì khi mà người dùng họ scan QR code hoặc là họ scan mã vạch và sau khi họ scan xong sẽ điều hướng họ ra khỏi app TikTok thì như vậy uh, mình vô tình chung là mình đã ngăn chặn user hoặc ngăn chặn khách hàng trong việc sử dụng tiếp TikTok mà mình điều hướng họ qua những website khác nè qua những app khác nè thì như vậy sẽ bị đánh là những hành vi mang tính điều hướng và vi phạm của TikTok Shop bên cạnh đó là mình cung cấp những thông tin cá nhân hoặc là mình yêu cầu user yêu cầu khách hàng cung cấp những thông tin cá nhân ví dụ như số điện thoại nè ví dụ như địa chỉ nè hoặc là những thông tin liên lạc thì khi anh chị livestream anh chị chỉ vô tình nói là à bạn muốn order không bạn để lại số điện thoại đi hoặc là à địa chỉ shop là như vậy hoặc là mấy anh chị sẽ mention là à shop có xuất hiện ở trên có có cả ở trên sàn shopee có trên lazada nè thì những thông tin đó vô hình chung mình đang điều hướng user mình đang điều hướng khách hàng của mình qua những platform khác và những thông tin đó sẽ bị đánh là thông tin vi phạm bên cạnh đó thì Kim Anh còn khi mà uh, Kim Anh coi những cái thông tin của các anh chị á thì Kim Anh thấy á, là nhiều khi trong những hình ảnh của mình hoặc là trong những thông tin sản phẩm mình mention những cái chữ mình có những chữ ví dụ Instagram nè mình có chữ Zalo nè mình có chữ Facebook nè mình có chữ Shopee nè hoặc là mình không mình không có chữ nhưng mình có những cái logo nè thì những cái thông tin đó sẽ bị uh, system của TikTok detect và sẽ đánh là những hành vi vi phạm thì Kim Anh có phun một vài uh, có để một vài cái cái ví dụ ở trên màn hình theo hình ảnh thì các anh chị cũng thấy ví dụ như đầu tiên nè mình để một cái hình về sản phẩm nhưng mà ở dưới mình lại có là địa chỉ website.vn nè mình có thông tin liên hệ là số điện thoại nè hoặc là nhiều khi mình chỉ để bao bì của sản phẩm thôi nhưng mà trên bao bì của sản phẩm vô hình chung đã có hiệu QR code nè hoặc là địa chỉ um, địa chỉ nè hoặc là số điện thoại nè thì mình cũng nên tránh đặc biệt là nhiều anh chị á, thì khi mà mình uh, up hình lên thì mình luôn hay sợ là à, hình của mình sẽ bị uh, lấy đi khắp nơi và mình luôn mong muốn là mình sẽ để lại thông tin liên hệ ví dụ Facebook số điện thoại thì những cái đó khi mà mấy anh chị gửi lên yêu cầu lên để chấp nhận sản phẩm lên TikTok thì TikTok Shop sẽ detect những thông tin này hết và những thông tin này sẽ bị đánh là những thông tin vi phạm hoặc là khi mà các anh chị úp những cái hình ảnh lên các sàn thương mại khác các sàn thương mại điện tử khác ví dụ như shopee lazada thường mấy anh chị sẽ gắn logo các sàn ở trên hình ảnh của mình thì những hình ảnh đó anh chị là thấy những hình ảnh đó đi để post, post lên tiktok shop thì những hình ảnh đó vẫn bị đi tag là những hình ảnh vi phạm thì đó là một vài uh, thông tin về các hình ảnh mang tính chất điều hướng và thông tin mang tính chất điều hướng thứ hai là bên cạnh đó uh, gần đây tiktok shop cũng thấy là nhiều khi mình có những thông tin trong mô tả sản phẩm hoặc là những thông tin trong video livestream bị đánh là vi phạm ví dụ như đầu tiên là nội dung hình ảnh mang tuyên bố gây hiểu lầm um, những tuyên bố gây hiểu lầm thì sao thì có nghĩa là gì ví dụ như mình có những tuyên bố rất là chắc chắn nhưng mà mình không có bất kỳ giấy tờ nào để mà mình chứng minh cho những tuyên bố của mình ví dụ như là một một một trăm phần trăm cô tông tự nhiên hoặc là sản phẩm này là sản phẩm tốt nhất sản phẩm này là sản phẩm duy nhất hoặc đây là sản phẩm số 1 những thông tin này uh, kim anh biết là mọi người muốn để những thông tin này nhằm cho các bạn khách hàng khi mà bạn đọc vô bạn sẽ có sự tin tưởng về sản phẩm của mình tuy nhiên đối với những tuyên bố nào mang tính chất gây hiểu lầm như vậy thì tiktok shop đều yêu cầu là nhà bán hàng phải có những giấy tờ để chứng minh cho những thông tin mà nhà bán hàng đã đưa ra thứ ba là nội dung mang tính spam thông tin spam thông tin nghĩa là sao đối với nhiều các anh chị khi mà à, điền những cái thông tin về sản phẩm giới thiệu về sản phẩm của mình các anh chị sẽ thường lặp lại rất nhiều lần ví dụ nhãn hiệu A nhãn hiệu A nhãn hiệu A anh chị sẽ cố gắng lặp lại thật nhiều lần càng tốt để tạo ra những cái um, traffic nhưng mà những traffic đó sẽ là traffic ảo cho nên là tiktok cũng sẽ đánh những thông tin mà mang tính spam quá nhiều như vậy là những thông tin vi phạm bên cạnh đó là hình ảnh um, không theo thuần phong mỹ tục thì chắc là các anh chị à, anh chị nào mà đã dùng tiktok khá là lâu rồi đó hoặc là um, các anh chị đã từng tạo video trên tiktok thì các anh chị cũng quá là quen thuộc với lại cái um, um, những cái vi phạm này của tiktok rồi tại vì tiktok sẽ rất nghiêm nghiêm khắc trong việc á, là kiểm tra các video nè kiểm tra các hình ảnh nè kiểm tra các livestream nè nếu như có hình ảnh thở da thịt quá nhiều thì tiktok sẽ lập tức uh, đánh những cái vi phạm đó và sẽ làm cho các video đó sẽ đánh những cái video đó và video đó sẽ bị uh, rơi vào trường hợp là vi phạm mà không cho xuất hiện ở trên tiktok nữa bên cạnh đó là những thông tin nói quá về sản phẩm ví dụ mình muốn nói mình muốn nói về công dụng của sản phẩm nhưng mà mình lại nói quá mức ví dụ như là tác dụng ngay lập tức nè hoặc là chữa các bệnh nan y nè hoặc là tận dụng phép so sánh trước sau mà không um, phép so sánh trước sau mình có thể tận dụng nhưng mà mình uh, mình đã miêu tả cái phép so sánh trước sau đó để làm nổi bật lên hiệu quả của sản phẩm và mình nói rằng các ờ, công dụng của sản phẩm đó là có tác dụng vĩnh viễn tuy nhiên mình không có bất kỳ giấy tờ hoặc là có một cái chứng nhận nào để xác minh được những câu nói của mình hoặc là những thông tin của mình là chính xác ví dụ như là lotion giúp chân nhỏ ngay lập tức thì cái đó là những cái không thể xảy ra được và khi mà các anh chị để những thông tin dạy thì sẽ bị đánh là mình đang nói quá về sản phẩm và nói không đúng về sản phẩm của mình bên cạnh đó là hình ảnh đối với tiktok shop á, thì tiktok shop rất là quan tâm về về trải nghiệm của khách hàng hoặc là trải nghiệm của người dùng cho nên là các anh chị cũng biết á, là những video lên tiktok á, thường là những video mình sẽ có những cái yêu cầu ví dụ như độ nét nè hoặc là hình ảnh nó phải như thế nào nè cho nên là khi mà các anh chị úp thông tin về sản phẩm mình nên chọn những hình ảnh là mình nên chụp những hình ảnh rõ nét đối với những hình ảnh quá mờ nè hình ảnh nè, bể nét nè hoặc hình ảnh chất lượng chất lượng quá kém và không nhìn rõ được uh, sản phẩm thì um, các uh, thông tin đó sẽ bị tiktok uh, reject hoặc là mình nói quá về về các thông tin khuyến mãi ví dụ như uh, đôi khi là mình lên các chương trình khuyến mãi mình chỉ thí dụ khuyến mãi 20 phần trăm thôi nhưng mình có những câu thí dụ như là úp tu 50 phần trăm úp tu 70 phần trăm thì cái đó sẽ bị đánh là mình đang nói không đúng về các chương trình khuyến mãi của mình và mình đang nói quá về các chương trình khuyến mãi đó thì đó là một vài cái thông tin mà uh, TikTok Shop các em uh, TikTok Shop đã um, coi lại những cái thông tin mà các anh chị đã um, gửi về TikTok Shop và uh, biết được là những thông tin vi phạm này thì hy vọng là qua những cái thông tin này thì các anh chị có thể sửa đổi những cái thông tin về sản phẩm nè video nè livestream nè hình ảnh sản phẩm nè để cho phù hợp với tiktok shop thì bên cạnh đó uh, đối với những anh chị mới á, uh, đăng ký về tài khoản thì Kim Anh cũng thấy là các anh chị rất là hay post lên group của mình là ủa tại sao lại bị từ chối vậy ủa tại sao là uh, mình đã gửi đúng theo yêu cầu rồi mà tại sao um, tới giờ vẫn chưa xác nhận được thông tin thì đối với các thông tin đăng ký tài khoản á, thì các anh chị chú ý dùm Kim Anh á, là đối với tên công ty nè hoặc là tên nhà bán hàng nè mình sẽ viết in hoa tất cả các chữ cái và không có dấu trường hợp mà Kim Anh thấy nhiều nhất á, là các anh chị hay để dấu cho nên là cứ sau một hai ngày khi mà anh chị đã gửi thông tin và bị từ chối thì nếu như mà mình có uh, có rơi vào trường hợp này hoặc là mình chuẩn bị tạo shop thì mình cũng để ý giùm Kim Anh là mình viết in hoa các chữ cái và không giấu bên cạnh đó thì uh, có một cái điểm uh, nổi bật là trong group của mình Kim Anh thấy là nhiều khi các uh, Kim Anh hoặc là uh, Uni thường hỏi các anh chị là anh chị ơi uh, cung cấp dùng Kim Anh hoặc là Uni các shop code nè hoặc là ID của sản phẩm nè ID đơn hàng nè tại vì um, cũng nói sơ một chút xíu á là thí dụ như các anh chị chỉ post một câu hỏi lên ở trên uh, group của mình thôi thì rất khó để cho Kim Anh hoặc là các bạn trong TikTok shop có thể biết được là gian hàng của mình là gian hàng nào rồi sản phẩm mình đang nói bị có vấn đề là sản phẩm nào hoặc là đơn hàng mình đang có vấn đề là đơn hàng nào tại vì thật ra một mọi người cũng cũng tưởng tượng là đối với tiktok shop á, đơn hàng một ngày á, số lượng rất là lớn hoặc là các anh chị ờ, các anh chị tạo shop ở trên tiktok á rất là nhiều cho nên khi, khi mà các anh chị chỉ để cho một câu nói vậy á, thì rất khó cho team tiktok có thể mà hỗ trợ được các anh chị cho nên á, là các anh chị vui lòng á, là giúp tiktok shop á, khi nào các anh chị có những um, yêu cầu hoặc là có những vấn đề gì liên quan tới shop của mình liên quan tới sản phẩm liên quan tới order thì mọi người giúp tiktok shop á, là cung cấp thí dụ như shop code thì kim anh đã để hướng dẫn ở đây mọi người có thể tìm được shop code để mọi người có thể uh, uh, chia sẻ để tiktok shop có thể mà hỗ trợ mình hoặc là thí dụ như mình có vấn đề về sản phẩm thì mọi người vui lòng chia sẻ là id của sản phẩm thì như vậy team tiktok shop chỉ cần thấy cái id của mọi người nè xong team tiktok shop sẽ tìm được ngay lập tức sản phẩm của mình thì nếu như mình không có để thì team tiktok shop không có tìm được đó là sản phẩm gì hết thì như vậy những cái câu hỏi và yêu cầu các anh chị thì tiktok shop bắt buộc là phải để sau tại vì mỗi ngày sẽ có rất là nhiều câu hỏi và các anh chị muốn um, vấn đề của mình ai cũng muốn vấn đề của mình được giải quyết liền hết trơn á rồi hay là order hay đi nhiều anh chị rất là có vấn đề ví dụ như ship hàng này tại sao uh, um, đơn hàng của mình có vấn đề dày như thế kia nhưng mà anh chị chỉ trong một câu nói với không có ID gì hết thì rất là khó để tóc shop có thể biết được là đơn hàng nào mới là đơn hàng mà anh chị đang nói tới thì anh chị khi mà có vấn đề về đơn hàng thì vui lòng là lấy dùng tiktok shop là ID của đơn hàng đó và post câu hỏi vào trong group của mình như vậy sẽ giúp cho team tiktok shop có thể giải quyết các yêu cầu của anh chị một cách nhanh hơn bên cạnh đó thì um, có một vài uh, một có một vài cái nốt nhỏ trong group của mình là các anh chị rất hay inbox riêng thì các anh cũng biết là mấy anh chị rất muốn inbox riêng để cho team tiktok shop có thể giải quyết của mình nhanh nhất hoặc là có nhiều anh chị sẽ không muốn share thông tin quá là rộng rãi cho nên uh, um, nhưng mà mọi người cũng hiểu là uh, tiktok shop cần phải ưu tiên các anh chị post câu hỏi ngay trong group trước tại vì những câu hỏi các anh chị á, đầu tiên là sẽ được giải quyết nhanh hơn cái thứ hai á, là để cho các anh chị khác hoặc các nhà bán hàng khác họ có câu hỏi tương tự họ có thể coi và tìm tiktok shop chỉ cần trả lời một lần thôi và các anh chị khác đã biết câu, câu trả lời rồi rồi ờ, tiếp theo là nhiều anh chị thì sẽ comment lên trong những cái post của của các anh chị khác nhưng mà những câu hỏi nó không có liên quan tới cái post đó thì uh, cũng là câu chuyện đó tại Kim Anh hiểu là thí dụ như mấy anh chị đang thấy team TikTok shop đang trả lời cái post này xong mấy anh chị muốn là à vậy thôi mình post lên nó luôn mình comment ngay trên post đó luôn thì như vậy trả lời nhanh hơn nhưng mà như vậy á vô tình chung á là các anh chị chủ cái post đó là không có được trả lời xuyên xuyên suốt lỡ như mà các anh chị có câu hỏi thì team tiktok tin tiktok shop lại bị miss mất mất cái câu hỏi của mấy anh chị hoặc là có những yêu cầu có những câu hỏi nào mới á, thì mọi người có thể post để cho các anh chị khác um, có thể theo dõi luôn rồi thì đó là một vài uh, những uh, thông tin mà hy vọng là sẽ hữu ích cho các anh chị để khi mà các anh chị nè muốn thông tin thông tin sản phẩm nè hoặc là các anh chị cần sự hỗ trợ từ team tiktok shop thì các anh chị có thể làm theo hướng dẫn như vậy team tiktok shop có thể giúp đỡ được các anh chị giải đáp các câu hỏi Um, về phần tiếp theo thì chắc là các anh chị sẽ rất là mong muốn ờ, giải đáp thí dụ mình có những câu hỏi rất là ngoài lề và và mình đã gửi câu hỏi cho team TikTok Shop từ hôm qua cho tới hôm nay rồi thì team TikTok Shop đã collect lại tất cả các thông tin rồi thì sau đây chị Nga sẽ giúp trả lời những câu hỏi của mọi người hen Thôi cảm ơn chị Minh rất nhiều tất cả những chia sẻ của bạn. Thì uh, sau đây thì tụi mình sẽ đến với các phần tiếp theo là phần uh, à, Q&A. Thì ngày hôm qua tụi mình có đăng một cái post và đã thu thập được khá khá câu hỏi từ các anh chị em ở trong cái cộng đồng của mình. Thì bây giờ uh, nó sẽ đi qua một uh, loạt các câu hỏi. Thì um, thứ nhất hy vọng các anh chị em bỏ thời gian để mình lưu ý các, các thông tin này thứ hai là sau cái buổi ngày hôm nay tụi mình sẽ tổng hợp lại và tụi mình đăng tải lên cái phần nội dung Q&A này, này thế thì về sau trước khi anh chị muốn có thắc mắc gì đó mình có thể vào những cái mục Q&A này, này để để xem xem mình có tìm được câu trả lời của mình ở đó hay không nhé à, thì ngoài những cái câu uh, ờ, Q&A mình đã khó đã đã thu thập ngày hôm qua thì trong quá trình livestream ngày hôm nay các anh chị có thêm câu hỏi khác nữa các bạn cứ post lên và tụi mình sẽ thu thập để mình tụi mình trả lời được càng nhiều càng tốt ha chúng ta có video em đổi cái slide dùm chị để cảm ơn rồi thứ nhất là về việc là mất bao nhiêu thời gian để xác minh tài khoản tức là khi các bạn đăng à, các bạn đi vào tiktok và đăng nhập chủ tài khoản thì mình sẽ tốn từ 2 đến 5 ngày để nhận được thông tin từ phía platform là Ờ, từ phía tiktok là mình đã ừ, đăng ừ, mình đã tạo tài khoản thành công hay chưa và thông tin này sẽ được gửi cho các bạn qua email do vậy khi các bạn đăng ký tài khoản thì các bạn chú ý là mình điền chính xác nội dung email của mình để uh, ờ, tiktok có thể liên hệ với các bạn được ha uh, tiếp câu hỏi thứ hai mà mình nhận được là uh, đã tạo được tài khoản nhưng đăng nhập vào link seller Việt Nam TikTok luôn báo là đã xảy ra lỗi trường hợp các bạn không vào được website của TikTok Shop thì à, đây là vấn đề về cái lỗ mạng VNPT thì các bạn có thể gặp một cái vấn đề các bạn có thể thử cách nối 4G hoặc là VNP để mình vào lại trong website xem như thế nào ha thì uh, cái vấn đề này của mình đã thấy khoảng 2 đến 3 ngày nay rồi thì hiện tại cũng đã đang có cái sự cải thiện rồi các bạn có thể thử ha tiếp nữa là có cùng đăng sản phẩm lên khi đăng ký để được duyệt tiktok shop hay không thế thì như như cái câu đầu tiên mà mình trả lời là chúng ta sẽ tốn từ 2 đến 5 ngày cho tiktok shop duyệt cái tài khoản của bạn thế thì trong thời gian này á mình có thể tranh thủ để mình đăng tải sản phẩm bởi vì khi các bạn đăng tải sản phẩm lên sản phẩm cũng sẽ phải duyệt nó để xem là uh, nội dung sản phẩm có gặp những cái vi phạm như vừa rồi thì mình đã chia sẻ hay không do vậy thì nó cũng sẽ có thời gian thế trong trong quá trình mình chờ tiktok shop hơn tài khoản của các bạn các bạn có thể tranh thủ thời gian để upload để đăng tải sản phẩm mà các bạn sẽ bán uh, tuy nhiên thì uh, việc đăng tải một sản phẩm lên không phải là cái bước yêu cầu bắt buộc để duyệt tài khoản đây chỉ là khuyến khích người bán và ờ, đăng tải sản phẩm của mình trong thời gian nhanh chóng và được những thôi uh, một câu hỏi nữa là cửa hàng của tôi không có lựa chọn thanh toán kinh nhận hàng thì để có chức năng thanh toán kinh nhận hàng tức là COD mà các bạn hay gọi thì mình đi vào Seller Center thì tại trung tâm nhà bán mình vào vào phần quản lý sản phẩm à, và bạn bạn chỉnh sửa cái sản phẩm của bạn ở trong đó từ kéo xuống tầng dưới cùng khi mà các bạn chỉnh sửa thông tin sản phẩm xong và các bạn phải à, phải nộp lên phải phải cập nhật lên đúng không thì trước cái lúc cập nhật đó ở bên góc trái nó sẽ có một cái chỗ để chọn là bạn có muốn uh, chọn cho sản phẩm hay là sản phẩm um, ừ, COD hay không thì khi các bạn chọn vào đó rồi các bạn uh, nộp lên thì cái hệ thống nó sẽ tự động duyệt và các bạn sẽ có cái chức năng COD này ha thì các bạn lưu ý là nó sẽ nằm ở trong phần quản lý sản phẩm mình vào sửa chữa sản phẩm hoặc là khi các bạn thúc sản phẩm mới lên nó cũng sẽ có cái sự lựa chọn này trước khi các bạn nộp sản phẩm lên hệ thống rồi câu hỏi tiếp theo là bên mình đã đăng được sản phẩm nhưng không thể vào tiktok được và khách hàng chưa thể mua sản phẩm mà mỗi lần vào đăng sản phẩm đều rất chậm và hay báo lỗi thành đây là bạn gặp rất là nhiều vấn đề trong cùng lúc ha thì ở đây bạn như là bạn đã đăng sản phẩm nhưng không thể vào tiktok được thì tụi mình không biết rõ là là bạn không vào được tiktok hay là website tiktok tức là cái seller center trường hợp mà bạn vào tiktok thì bạn cần liên kết tiktok shop và tài khoản tiktok của bạn để cho những cái sản phẩm ở trên uh, ở trên tiktok shop nó hiển thị lên trên tài khoản tiktok rồi sau đó mình mới thêm sản phẩm và mình bán hàng còn trường hợp bạn không vào được website tiktok shop thì gần đây cũng như câu câu nãy mình vừa trả lời là gần đây cái việc ờ, đăng nhập bằng vnpt đang gặp vấn đề cho nên mình thử lại bằng 4g hoặc là bằng vpn để vào website ha rồi ở đây mình có ờ, câu tiếp theo là túc tắc shop có những đơn vị vận chuyển nào và có in đơn giống shop tương hay không thì câu trả lời hiện tại là hiện tại túc tắc đã hợp tác với đơn vị vận chuyển là GNT thì sắp tới tụi mình sẽ còn hợp tác với rất là nhiều các nhà, vận chuyển khác để đáp ứng nhu cầu của nhà bán hàng cũng như là cái thói quen người dùng tại thị trường Việt Nam à, cái thông tin mà tụi mình à, sau khi đã đã liên kết với nhà à, với đơn vị vận chuyển nào thì tụi mình sẽ à, cập nhật lại cho tất cả mọi người biết ngay trong community của tụi mình hoặc là trên các trở lại tin nhắn qua sales center uh, có tương đương có giống shop tương hay không từ trên một cái đơn hàng hiện tại mình sẽ có những cái bản như là nơi gửi nơi nhận nội dung hàng hóa và cái mã vạch để mà theo dõi thì hầu như tất cả thông tin đều là giống nhau nha các bạn ừ. tài khoản chính thức liên kết với tài khoản tiktok shop của mình thì không livestream được còn tài khoản tiếp thị thì lại livestream được vì sao mong bạn giải đáp rồi uh, đối với việc uh, mình mình liên kết tài khoản TikTok Shop thì đầu tiên là mình đảm bảo là các bạn vui lòng đảm bảo là các bạn đã tải cái phiên bản TikTok mới nhất thì nếu các bạn đã tải nó từ lâu tương đối lâu rồi thì mình có thể thử gỡ app ra và mình tải lại từ đầu sau đó mình đăng nhập vào tài khoản trên trên app để mình tìm để mình xem thử là mình đã nó đã hiển thị cái uh, like hay chưa ha sau khi xong thì các bạn vào trong trong app của các bạn và các bạn mở phần quản lý tài khoản mở phần quản lý tài khoản từ một chuyển sang tài khoản doanh nghiệp thì sau khi các bạn chuyển tài khoản của các bạn thành tài khoản doanh nghiệp thì cái mục like nó sẽ hiện lên thì các bạn thử lại ha thể là mình nói hơi nhanh cho nên là trong trường hợp uh, các bạn nếu mà không có không có nghe kịp á thì một lát tụi mình như như ban đầu tụi mình đã nói là sau cái, cái chương trình này thì tụi mình sẽ đăng tải cái nội dung giải đáp câu hỏi ngày nay thì các bạn có thể theo dõi lại nè ừ, livestream trên TikTok Shop livestream trên TikTok Shop như thế nào thì ừ, tiếp nối với câu câu ở trên tức là sau khi các bạn đã chuyển tài khoản sang tài khoản doanh nghiệp thì khi mình mở app lên và mình vào tài khoản của mình đó các bạn nhìn xuống phía dưới ở ngay giữa ngay giữa màn hình và ở dưới cùng các bạn sẽ thấy có biểu tượng dấu cộng các bạn bấm vào đó thì nó sẽ chuyển đến giao diện tiếp theo có hiện chữ like thì khi đó các bạn có thể tiến hành uh, like và các bước sẽ là gắn sản phẩm rồi đặt tên cho buổi like chọn phông nền và mình bắt đầu like được nha các bạn um, Wow. Hiện tại mình đang mở shop trên TikTok Shop và có yêu cầu nhập mã số thuế nhưng mình không có thì phải làm sao? Ờ, thì ở đây trên trên TikTok Shop tụi mình có một cái à, một là điền mã số thuế. Tuy nhiên nếu các bạn kéo xuống phía dưới các bạn sẽ thấy là ở đây có option có cái mục chọn là các bạn có thể không nộp mã số thuế tức là các bạn có thể không nhập mã số thuế vẫn được thì trong trường hợp các bạn chưa có mã số thuế hoặc không có thì các bạn có thể chọn là mình không điền mã số thuế thì vẫn có thể vận hành bình thường nha các bạn ờ, thời gian cho nhà bán hàng chuẩn bị hàng tối đa là bao lâu nếu chuẩn bị nhiều đơn sẽ bị hủy hay là nhà bán bị phạt rồi hiện tại thì thời gian để cho nhà bán hàng chuẩn bị một đơn hàng là 72 tiếng kể từ khi khách hàng chốt đơn. Thì bất kể là khách hàng đó là khách hàng COD hay là khách hàng trả tiền trước thì cứ từ lúc chốt đơn hàng đó cho đến 72 tiếng tiếp theo là nhà bán hàng sẽ buộc phải xử lý đơn hàng, phải đóng phải đóng gói và chuẩn bị giao cho nhà vận chuyển. Còn nếu hết 72 tiếng mà các bạn vẫn chưa có những cái động tác này thì khách hàng có quyền yêu cầu thực đơn mà không có thông qua không có không cần thông qua nhà bán tại vì sau 72 tiếng các bạn để cho cho, cho khách hàng chờ 72 tiếng nhỏ và có quyền hủy đơn hàng nha à, tài khoản seller có thống kê được doanh số đến từ kênh KOC nào không về thời gian về doanh số và số lượng đơn hàng uh, theo mình hiểu thì câu hỏi của bạn này nghĩa là ở trong cái seller center có thống kê được doanh số đến từ uh, creator là theo KQL hay không thì câu trả lời là có các bạn vào một uh, seller center sau đó tìm đến tab la bàn dữ liệu phần phân tích sáng tạo thì ở đó các bạn sẽ nhìn thấy cái phần um, cái hiệu quả kinh doanh của các nhà sáng tạo hay là các uh, KOC, KOL đó à, ở đó ở cái giao diện đó các bạn có thể xem được doanh thu rồi nhà um, xem được thông tin nhà bán hàng nhà sáng tạo đã tham gia số sản phẩm bán được trong cái quá trình mà nhà, nhà sáng tạo đó làm việc và hoa hồng cho nhà sáng tạo đó tất cả những thông tin này đều có ở Seller Center để các bạn có thể tham các bạn có thể tham khảo ở một là bàn dữ liệu phân tích nhà sáng tạo nha Rồi. vô câu hỏi kế tiếp là mình mới đăng ký tài khoản à, mình mới đăng ký tài khoản tiktok shop nhưng phần tên của mình bị hiển thị sai ở mục liên kết tài khoản ngân hàng quyền tên của bạn đã hiển thị sai nên chưa dám liên kết các bạn đã email cho đội ngũ hỗ trợ của tiktok nhưng được trả lời là hiển thị tên sai không ảnh hưởng và đã giao cho bộ phận có liên quan xử lý vậy thì ở trường hợp này thì uh, bạn vui lòng là mình tiếp tục chờ cái thông báo tiếp theo của bên hỗ trợ bên chăm sóc khách hàng hỗ trợ đang hỗ trợ bạn thì họ sẽ theo dõi cái, cái trường hợp của bạn và xử lý tiếp cho bạn còn ở đây thì tụi mình sẽ không có đi vào cụ thể để giải quyết cho cái từng trường hợp như thế này được ạ uh, tụi mình đến với uh, phần tiếp theo là giải đáp câu hỏi liên quan đến nội dung về ngành hàng uh, thì ờ, uh, mình có thể thấy là trên cái TikTok shop các bạn tham gia bán các mặt hàng về liên quan đến thức ăn thực phẩm rất là nhiều ha cho nên là câu hỏi về mục này cũng tương đối là phong phú thì tụi mình có uh, ờ, đặt một số câu hỏi đặc trưng như sau thứ nhất là làm sao để đăng bán sản phẩm thuộc ngành thực phẩm đóng gói lên cái TikTok shop oh, mình rồi ngâm tụ vải nóng gói ngâm tụ vải nóng gói thì hiện tại nằm trong danh mục cần chuyển việc hoặc cần bổ sung thông tin uh, cho người bán để đề xuất nhà bán hàng đăng ký tài khoản theo hình thức doanh nghiệp sau đó đăng tải sản phẩm cùng với giấy tờ yêu cầu trên theo như trên cái seller university thì tùy thuộc vào loại hàng hóa và cái loại sản phẩm và giấy tờ cung cấp thì shop sẽ được uh, tiktok tiktok sẽ duyệt cái thông tin là hàng hóa của các bạn um, như thế này thì thực ra trên trên tụi mình sẽ có một cái công cụ khá là hữu ích mà có nhiều thông tin cho các bạn theo dõi đó là ở trong một, một uh, ở một seller center các bạn sẽ tìm thấy một là seller university thì các bạn vào giao diện đó các bạn sẽ tìm được là thông tin về các sản phẩm uh, bị cấm này bị hạn chế trên TikTok Shop thì các bạn vui lòng theo dõi kỹ ở phần đó để mình biết được là đối với những cái hàng mà chưa hỗ trợ hoặc là cống này món hàng như thế nào của mình trắng ha còn đối với hàng về ờ, về sản phẩm thuộc về là À, sản phẩm thực phẩm đóng gói thì tùy thuộc vào từng cái loại sản phẩm đóng gói của các bạn là gì thì uh, tiktok sẽ có những cái yêu cầu bổ sung giấy tờ trên. tuy nhiên hai bước đơn giản hai bước cơ bản nhất mà tụi mình uh, cần các bạn thực hiện là thứ nhất là các bạn đổi đổi tài khoản của mình thành tài khoản doanh nghiệp sau đó thì các bạn đăng tải hàng hóa sản phẩm lên và nhận được yêu cầu từ tiktok là bổ sung thêm thông tin giấy tờ gì của các bạn thì cũng theo cái mục hướng dẫn đó rồi một câu hỏi tiếp theo nữa là thực phẩm về tăng cân rồi ờ, tôi trả câu hỏi của bạn thì chỉ có mỗi một cụm là thực phẩm về tăng cân thôi thì tụi mình cần các anh chị cho biết rõ là <clears throat> sản phẩm về tăng cân là sản phẩm gì có liên quan đến tăng giảm như là tăng giảm cân như là thuốc hay vitamin hay là thảo dược hay là sản phẩm khác bao gồm cả thuốc theo uh, kê toa hoặc là thuốc không kê toa thì phần này nó cũng thuộc vào ừ, một danh mục mà các sản phẩm bị cấm hoặc là sản phẩm bị hạn chế thì các bạn um, các bạn vui lòng lên uh, ờ, Sellers University để các bạn theo dõi thông tin cụ thể về phần này nha tại vì cái câu hỏi của anh chị em ở đây không có rõ ràng cho nên tụi mình cũng không có trả lời các bạn cụ thể qua từng tình huống được thì các bạn uh, tham khảo thêm cùng tụi mình sau đó nếu vẫn có câu hỏi liên quan các bạn có thể comment trên cái buổi hôm nay hoặc là comment vào trong cái community của tụi mình để được giải đáp ha câu hỏi nữa là khi nào TikTok Shop cho mở phần buôn bán F&B mình muốn mở danh một sản phẩm đóng băng sản phẩm bị khóa cụ thể là đồ ăn vặt thì cần những gì tức là bạn này bạn muốn bán hàng F&B nhưng tại khi bạn đang đang bán sản phẩm thực phẩm thì bạn thấy là ờ, đồ ăn vặt là đang bị khóa rồi chứ phải làm gì để mở ra đúng không rồi câu trả lời của tụi mình hiện tại là đối với ngành F&B thì tụi mình đang có các bạn cũng đang thấy là uh, mình có tương đối một vài ngày gần đây các bạn không có vào được hoặc là không có đăng tải được sản phẩm của F&B thì do bên hệ thống của TikTok Shop đang có um, cập nhật thì tụi mình sẽ mau chóng hoàn tất cái phần này và để cho việc vận hành trở lại bình thường thì các bạn vui lòng chờ thông báo thêm từ TikTok Shop ha um, rồi Ờ, mình xin chuyển sang nội dung tiếp theo là về lưu lượng hay là còn gọi là traffic mà các bạn thường dùng đó thì lưu lượng trên tiktok như thế nào lưu lượng trên tiktok tức là traffic trên tiktok hiện tại có hai nguồn chính một là traffic uh, lưu lượng tự nhiên lưu lượng tự nhiên này thì tiktok đã chia sẻ một số bí quyết để tạo video ờ, và các bạn có theo dõi có thể theo dõi các bài đã đăng ở trên group của tụi mình để mà biết được cách để xây dựng một cái video hoặc là làm livestream như thế nào cho hiệu quả và giúp cho các bạn nhận được lưu lượng tối đa nhất từ buổi sáng à, còn cái nguồn thứ hai là chạy quảng cáo ừ. chạy quảng cáo thì mình sẽ phải trả tiền để mình chạy quảng cáo và tăng lưu lượng cho cái cửa hàng của mình ha uh, hiện tại thì uh, các bạn nhà bán hàng có thể chạy quảng cáo cho các video đã gắn link sản phẩm các sản phẩm chạy quảng cáo uh, À, thì bên cạnh đó thì TikTok cũng sẽ có những cái gói quảng cáo uh, ờ, tập trung của bên của TikTok cũng như là hiện tại tụi mình đang trong quá trình đang test tụi mình đang test thì sẽ uh, thông báo đến các bạn khi mà chính thức vận hành cho uh, chạy quảng cáo tại TikTok Việt Nam nè các bạn nghe rõ hơn không ạ? Thấy có một bạn comment là tiếng hơi nhỏ không ạ? rồi ờ, một câu hỏi nữa là em chạy quảng cáo không hiệu quả em muốn chuyển hướng sang từ các KOL KOC để bán hàng vậy xin hướng dẫn thêm về cách về phần KOL KOC như thế nào cho hiệu quả thì hiện tại nó vẫn là trong seller center các bạn sẽ tìm thấy cái tab là tiếp thị liên kết hoặc là affiliate các bạn tìm trong Seller Center ở phía trên thì phía trên cũng sẽ có cái tab kế bên Seller University nó có phần tiếp thị liên kết thì các bạn mở phần này ra ở đây uh, TikTok Shop đã ừ, cài đặt sẵn ba loại uh, kế hoạch để cho từng cho tùy theo mục đích của từng người bán hàng đó thì ở đây ờ, tụi mình có ba cái kế hoạch cơ bản là kế hoạch mở kế hoạch mục tiêu và kế hoạch toàn cửa hàng thì mình sẽ giải thích từng cái ví dụ uh, thứ nhất là kế hoạch toàn cửa hàng nghĩa là các bạn có thể uh, chọn một cái mức hoa hồng cho một mức hoa hồng duy nhất giống nhau cho tất cả sản phẩm trong cửa hàng của các bạn và mở cái kế hoạch đó ra cho tất cả các KOL, KOC trên TikTok Shop được quyền vào chọn và quảng cáo cho sản phẩm bất kỳ trong cửa hàng của bạn thì đây là cách mà các bạn giúp cho cái cửa hàng của mình được tăng lưu lượng được nhiều người biết đến hơn qua việc sử dụng uh, ờ, KOL, KOC cũng nhờ họ quảng bá thứ hai là uh, kế hoạch mở kế hoạch mở là các bạn sẽ uh, quảng bá một số sản phẩm tức là các bạn vào cửa hàng và các bạn chọn một số sản phẩm mà các bạn muốn quảng bá muốn quảng bá mặt hơn cho một số sản phẩm nhất định trong cửa hàng thì các bạn chọn và uh, cài đặt hoa hồng cho sản phẩm đó sau đó các bạn cũng cho phép tất cả KOL KOC trên TikTok được quyền truy cập vào để chọn sản phẩm và quảng bá cho các bạn thì đó là tùy vào uh, ờ, từng giai đoạn nếu bạn có những cái sản phẩm mà muốn quảng bá muốn muốn nhấn mạnh nó hơn thì mình có thể chọn cái kế hoạch này kế hoạch thứ ba là kế hoạch mục tiêu kế hoạch mục tiêu là trong trường hợp các bạn đã bán tương đối lâu dài và các bạn đã có những cái ờ, đã nhắm sẵn những KOL, KOC mà các bạn cảm thấy là hợp với sản phẩm của mình ờ, phù hợp với style cửa hàng của mình thì bạn có cái phong cách quảng bá mà các bạn yêu thích thì các bạn chọn những cái quảng sản phẩm trùng quảng bá cài đặt nút hoa hồng sau đó chọn những KOL KOC mà các bạn muốn thì mình sẽ chờ phản hồi từ phía KOL KOC để khi mà họ tiếp nhận thì họ sẽ làm quảng bá cho các bạn thì ở mục này tụi mình hy vọng là các bạn có thể xét cái mức uh, hoa hồng quảng bá nó hấp dẫn một chút để um, tăng cái khả năng mà KOL KOC họ tiếp nhận cái yêu cầu của mình thì mức hoa hồng tùy vào ngành hàng thì ngoại trừ ngành hàng EL tức là điện tử ra thì hiện tại các ngành hàng khác của mình cũng thích là các bạn xét cái mức hoa hồng từ 5% trở lên để có được cái để tăng cái mức độ hấp dẫn từ cửa hàng của bạn đối với KOL nội dung tiếp theo mà tụi mình muốn uh, giải đáp tiếp là sẽ liên quan đến livestream thì các anh chị em chắc là cũng biết là trên trên tiktok thì nổi tiếng nhất ờ, món đặc sản nhất vẫn là livestream thật thì đồng đồng thời với việc đó thì trên tiktok shop cái việc bán hàng hiện hiện tại mà hiệu quả nhất cũng là thông qua kênh uh, ờ, livestream uh, thế thì mình cũng dễ hiểu là tại sao các anh chị em có nhiều câu hỏi về về stream rồi tụi mình muốn đến với một câu hỏi đầu tiên là cách like thu hút người xem cách like thu hút người xem rồi mình xin lỗi đây à, em chưa bắt đầu livestream nhưng em đang tìm hiểu và chuẩn bị livestream thì thấy mọi người hay có kiểu là tặng sản phẩm giảm giá ví dụ là áo 190 ngàn ai mua đầu tiên sẽ được giá 130 ngàn ví dụ uh, mọi người ghi mua sản phẩm đó có giá 130 ngàn trong quá trình livestream vậy em muốn hỏi ba câu hỏi câu hỏi thứ nhất là cách ghi sản phẩm mình đang nói đến trong lúc livestream nếu bạn ấy chỉ livestream một mình câu hỏi thứ nhất là cách cách để gắn sản phẩm lên livestream này câu thứ hai là nếu muốn bán giảm giá cho một sản phẩm dành cho người mua đầu tiên thôi còn người thứ hai trở đi thì vẫn mua giá cũ thì làm như thế nào là câu hỏi thứ hai là nghĩa là các bạn muốn giảm giá cho một sản phẩm nhưng chỉ giới hạn là một hai sản phẩm được giảm giá thôi còn ngoài ra thì các cũng là sản phẩm đó nhưng mà người thứ ba thứ tư đi mua thì sẽ vẫn là giá bình thường câu hỏi thứ ba của bạn là mặt hàng em bán chủ yếu là quần áo hãng uh, authentic thì có bị vi phạm hay không và tôi livestream có được vô tác có mã code mã QR sản phẩm hay không mã này khi quét sẽ ra link sản phẩm uh, tại cái nước đó rồi câu hỏi của mình rồi câu hỏi của bạn tương đối dài và cũng nhiều nội dung thì tụi mình chọn trả lời thì chắc là cũng sẽ giải đáp được cho nhiều bạn Ờ, hướng thứ nhất mình trả lời cái phần về livestream về livestream thì uh, trước khi các bạn cũng khi trước khi các bạn vào livestream thì mình sẽ cần chuẩn bị một vài cái bước đơn giản mà bước đầu tiên quan trọng nhất chính là các bạn phải up các bạn đăng tải cái sản phẩm mà các bạn muốn nói đến trong quá trình livestream thế thì đăng tải sản phẩm sẽ là đi vào seller center các bạn đăng tải sản phẩm nó lên là chờ hệ thống duyệt sau đó mình đảm bảo hệ thống đang trong trạng thái live tức là đã được duyệt thành công và các bạn nhìn thấy ở trên cửa hàng các bạn thì đó là các bạn đã đăng tải sản phẩm thành công thì các bạn phải đăng tải sản phẩm thành công thì trong quá trình livestream mình mới có sản phẩm để gắn lên livestream rồi đó là thứ nhất, thứ hai để gắn sản phẩm lên thì như thế nào để gắn sản phẩm lên thì khi các bạn mở giao diện các lần mở app lên các bạn vào tài khoản của mình và bấm vào phần like thì ở đó nó sẽ có rất là nhiều các lựa chọn tức là khi các bạn bấm vào nó chưa like ngay đâu các bạn sẽ được có thời gian để chuẩn bị thì khi các bạn bấm vào like nó sẽ có cái mục là uh, sản phẩm hoặc là chỉ từ đất nó hiện lên nó hiện lên bạn bấm vào đó thì bạn sẽ được đi thẳng vào cái showcase của bạn tức là cái nơi mà đã được rất là nhiều sản phẩm của cửa hàng của bạn đó sau đó bạn chọn sản phẩm nào muốn quảng bá thì khi đó sản phẩm sẽ được gắn lên cái live của bạn thì đó là cách để mà mình gắn sản phẩm lên quá trình mình live thứ ba à, câu trả lời rồi cái câu trả lời về cái việc là giảm giá sản phẩm ha thì cũng là trước khi mà các bạn uh, live thì mình sẽ đi vào service center ở phần khuyến mãi để mình cài đặt phần khuyến mãi mình cài đặt phần khuyến mãi nếu như là các bạn muốn giảm giá sản phẩm thì các bạn vào phần khuyến mãi vào một giảm giá sản phẩm và mình chọn cái sản phẩm A nào đó giảm mức tiền nhất định là ví dụ là từ 190 ngàn giảm còn 130 ngàn thì ok bên đó sẽ hệ thống sẽ yêu cầu các bạn nhập vào là um, stock tức là tồn kho cái mục này ở đây nghĩa là khi các bạn muốn cho cái sản phẩm này bán 130 ngàn trong quá trình live thì các bạn muốn bán bao nhiêu sản phẩm giá đó nếu các bạn muốn một sản phẩm giá 130 ngàn thôi thì các bạn điền một thì sau khi có người mua một sản phẩm đầu tiên đó rồi thì về sau tất cả các sản phẩm cùng loại đó nó sẽ trở lại giá cũ ban đầu đồng thời ở trong cái mục khuyến mãi này nó sẽ có phần là Ờ, chọn thời gian khuyến mãi thì các bạn chỉ cần chọn thời gian khuyến mãi là ngày mà các bạn like hoặc là khoảng thời gian các bạn like ví dụ các bạn like hai tiếng đi từ 1 giờ đến 3 giờ các bạn có thể xét thời gian chạy cái khuyến mãi đó trên seller center à, thì đây là phần phần trả lời cho mình về cái uh, những cái thao tác trong quá trình livestream um, đối với việc về sản phẩm có thương hiệu thì ở đây các bạn bạn có hỏi thêm là bạn ấy bán chủ yếu là quần áo hãng và là chính hãng thì có bị vi phạm hay không thì thực ra đối với hàng đối với sản phẩm có thương hiệu thì ở trên TikTok Shop của tụi mình muốn mang đến cái trải nghiệm tốt nhất cho người dùng á thì nếu các bạn bán hàng có thương hiệu các bạn phải chứng minh được thương hiệu của bạn hoặc là nguồn gốc thương hiệu các bạn cho nên nếu bạn bán hàng có thương hiệu thì bạn ghi lòng là khi các bạn đăng tải sản phẩm cũng đồng thời đăng tải giấy tờ ủy quyền từ hàng cũng như là giấy chứng nhận nhãn hiệu để được phép kinh doanh và mình không có gặp phải bất cứ cái khó khăn gì trong lúc các bạn bán hàng về sau nữa một cái khác nữa là trong quá trình livestream mình có như mã code hoặc là QR lên hay không thì như Kim Anh hồi nãy có chia sẻ về những cái vi phạm trong quá trình kinh doanh trên TikTok Shop thì các bạn vui lòng là trong quá trình livestream để được thuận lợi nhất mình không chia sẻ các thông tin là link Facebook, lên Instagram, QR code, số điện thoại thì các bạn vui lòng không chia sẻ tất cả những thông tin này trong quá trình mình để tránh bị những bạn like của các bạn rồi câu hỏi tiếp theo hmm. livestream của mình không có người xem dù đã rất nhiệt tình và nỗ lực để live hơn một tiếng đồng hồ nhưng số người xem vẫn rất ít thì cần sự hỗ trợ của tiktok làm thế nào để có nhiều người xem hơn có phải là ờ, like càng lâu hơn thì càng tốt hay không câu hỏi của bạn thế thì um, uh, TikTok Shop sẽ khuyến khích nhà bán hàng là để cho cái cửa hàng của các bạn có nhiều người biết đến hơn thì ngoài việc tất cả những follower mà các bạn đã có sẵn thì tụi mình khuyến khích các bạn là trong quá trình kinh doanh trên TikTok Shop các bạn sẽ làm những cái công việc định kỳ và thường xuyên như sau các bạn thường xuyên đăng tải sản phẩm mới là thứ nhất thứ hai là các bạn định kỳ đăng tải video đính kèm link sản phẩm của các bạn tức là sau khi các bạn đăng tải sản phẩm lên các bạn dùng hình thức video để quảng cáo để giới thiệu đến sản phẩm sản phẩm của các bạn đến cho người dùng và các bạn đính kèm link của sản phẩm đó vào trong video thì qua tụi mình khuyến khích là các bạn sẽ làm cái động tác này mỗi tuần định kỳ ví dụ là mỗi tuần các bạn đăng uh, ờ, 3 đến 4 video mỗi ngày các bạn đều có sản phẩm mới và các bạn cố gắng sắp xếp một cái lịch mà mình luôn thực hiện cái đó định kỳ thường xuyên không thay đổi thì theo thời gian cái ừ, số lượng người uh, theo dõi cửa hàng các bạn trên cái Shop sẽ tăng dần lên đồng thời ví dụ các bạn sắp chuẩn bị có livestream thì các bạn trước 3 ngày trước một ngày của ngày livestream các bạn nên đăng tải sản phẩm đăng tải video để mình nhấn mạnh với uh, những cái người đang theo dõi mình rằng là cửa hàng của mình sẽ có livestream vào ngày tháng đó nội dung là bán cái sản phẩm nào đó với những cái khuyến mãi những cái ưu đãi đặc sắc nào thì qua đó đó là cái cách mà mình nhắc nhở fan hoặc là follow các bạn biết là ở ừ, cửa hàng của mình sắp có livestream nha có những cái nội dung rất là hấp dẫn như sau như sau để mình thu thêm có nhiều người đến dự cái livestream của mình thì đây là những bước ừ, rất là cơ bản nhưng mà cần các bạn phải thực hiện một cách bền bỉ và ờ, đúng định kỳ để mà mình tích lũy dần dần cái ờ, lượng follower của cửa hàng mình lên rồi Ờ, rồi cảm ơn các bạn từ nãy giờ đã đã lắng nghe ha chị bây giờ tụi mình cũng có thu thập thêm các câu hỏi mà các bạn đăng trên trên trên cái cái phần chat trong livestream ha rồi tụi mình sẽ coi và tụi mình trả lời luôn ờ, rồi, rồi rất là cảm ơn từ nãy giờ là Kim Anh trong lúc mà mình nói thì Kim Anh đã, đã uh, thu thập câu hỏi của các bạn từ cái ô chat để gửi lên đây thì uh, tại vì thời gian của mình hôm nay cũng có hạn là khoảng tiếng đồng hồ thôi nên là trả lời được đến đâu tụi mình sẽ trả lời hết còn những cái phần tụi mình chưa trả lời được thì mong các bạn thông cảm tụi mình sẽ thu thập và chuẩn bị cái nội dung trả lời sau đó gửi lên trên community cho các bạn có được cái sự giải đáp uh, sau cùng ha liệu thời gian hôm nay có được chia sẻ ra hay không Kim Anh ơi? À, chào mọi người, tài liệu present hôm nay á, thì uh, sẽ được uh, gửi ra cho mọi người chắc chắn nhưng mà sẽ hơi trễ một chút tại vì những câu hỏi của mọi người sẽ cần uh, đội ngũ team TikTok duyệt và để được gửi ra để chắc chắn rằng những thông tin này gửi ra tới các bạn là những thông tin chính xác. Uh, bên cạnh đó thì giống như hồi nãy chị nghe có nói là sau buổi livestream livestream này đó thì team TikTok Shop sẽ có một cái uh, có một cái file Q&A hỏi và trả lời và các bạn có thể coi trực tiếp trên nó luôn và trong đó có rất nhiều câu hỏi và câu trả lời cho các câu hỏi các bạn uh, trong những ngày qua rồi thì sau buổi livestream này team tiktok shop sẽ post một cái post ở trên uh, uh, group của mình để cho các bạn theo dõi và uh, mình chỉ còn tầm 8 phút nữa thôi thì cho phép uh, Kim Anh và team TikTok Shop sẽ trả lời một vài câu hỏi của các bạn từ nãy tới giờ hen mà uh, nếu như mà có những câu hỏi nào mà team TikTok Shop chưa trả lời kịp á thì team TikTok Shop sẽ trả lời trong cái deck mà tụi mình sẽ gửi ra các bạn cứ yên tâm là các câu các câu hỏi của bạn sẽ được trả lời uh, có câu hỏi đầu tiên là uh, TikTok Shop nên có một hàng hoàng để seller kiểm soát hàng hoàng về uh, chào bạn uh, ờ, thì, uh, ờ, không biết là bạn đã mở được ừ, shop ở trên tiktok shop chưa uh, nếu như mà bạn đã mở rồi thì bạn ừ, bây giờ bạn có thể vào uh, trang uh, tiktok shop của bạn seller center của bạn đó rồi uh, ở seller center thì tụi mình sẽ có cái phần là đơn hàng bạn vào phần đơn hàng ở trong đơn hàng sẽ có có một cái mục là quản lý đơn hàng hoàn thì ở tại đây bạn hoàn toàn có thể kiểm soát các đơn hàng yêu cầu trả từ khách hàng bạn có thể bạn có thể có những chức năng nào nè bạn có thể vào đó bạn coi là đơn nào đang yêu cầu hoàn hàng bạn có quyền từ chối luôn nếu như mà bạn thấy lý do hoàn hàng của khách hàng nó không có hợp lý hoặc là bạn muốn hỗ trợ khách hàng và và có những cái thiếu sót trong việc ví dụ như sản phẩm bị hư hại mà bạn thấy là bạn muốn cho khách hàng bạn có thể chấp nhận yêu cầu đó được của khách hàng và khi mà bạn chấp nhận hoàn hàng của khách hàng rồi thì trong cái seller center sẽ cho bạn biết được là à vậy thì quá trình hoàn hàng của bạn đã tới đâu rồi rồi khi nào bạn sẽ nhận được hàng hoàn và, sau khi mà bạn nhận được hàng thì bạn cũng phải xác nhận cho tiktok shop biết là bạn đã nhận được, hàng hoàn trả lại thì ờ, cái yêu cầu đó sẽ được tự động đó. cho nên tiktok shop sẽ có tất cả các chức các chức năng và hàng hàng hoàn mà bạn mong muốn nha tiếp theo là các chương trình khuyến mãi dành cho nhà bán hàng thì đối với các chương trình khuyến mãi dành cho nhà bán hàng thì tiktok shop lúc nào cũng cập nhật nhanh nhất mới nhất ở trong group của tiktok shop à, gần đây nhất là trong tuần tuần vừa rồi và tuần trước á, tụi mình có cập nhật một cái uh, post mới về uh, khuyến mãi thì bạn có thể lội là bạn coi một chút xíu tụi mình đã pin những cái bài post của tiktok shop lên đầu rồi bạn chỉ cần lướt qua bạn thấy thông tin là bạn vô bạn coi là bạn sẽ thấy được liền rồi, uh, rất nhiều câu hỏi là về các ngành a, các ngành hàng food and beverage, ngành đồ ăn vặt, ngành thực thực phẩm, nước uống. Thì hồi nãy chị Nga đã trả lời cho mọi người rồi. Đối với ngành hàng này thì team TikTok Shop đang uh, có một cái sự uh, uh, tụi mình rất muốn mở cho các bạn, đặc biệt là các ngành hàng này tại vì ngành hàng này là một trong những ngành hàng rất là um, năng động ở trên um, ở thị trường Việt Nam. Tuy nhiên á, tụi mình sẽ có những cập nhật mới hơn và nhanh nhất nếu như mà tụi mình có những thông tin nào về ngành hàng này hay? rồi chi phí chiết khấu cho tiktok shop cho nhà bán hàng um, liệu rằng tiktok shop có đang có những cái chi phí nào đối với nhà bán hàng hay không thì hiện tại thì tiktok shop chỉ thu là phí một phần trăm phí thanh toán thôi rồi có câu hỏi tiếp theo là tiktok thanh toán cho người bán vào thời gian nào à, đối với đơn hàng của bạn mà đã giao thành công thì um, Việc thanh toán sẽ được diễn ra sau 6 ngày từ khi đơn hàng giao thành công và không có bất kỳ yêu cầu hoàn hàng nào từ khách hàng hen. À, có một bạn bạn cũng uh, khá là quan tâm về vấn đề policy là có những cái luật nào về việc uh, post uh, các thông tin sản phẩm nè hoặc là livestream này hay không thì TikTok Shop có những cái post liên quan tới việc là vi phạm bạn có thể coi ở trên ngay ngay ngay trên group tụi mình có pin rồi hoặc là bạn có thể vào Seller University mình có ở ờ, trên Seller University TikTok đã cung cấp những trường hợp nào mà các bạn nên tránh rồi uh, tài khoản uh, dạo gần đây thì tiktok shop nhận được rất là nhiều thông tin về tài khoản thì không ép được um, tài khoản ngân hàng um, hiện thì uh, giống như mình đã trả lời trong group và mình cũng có hỏi các anh chị và các team uh, tiktok shop thì hiện tại Ờ, đối với việc mà không có ép được ngân hàng thì các bạn vui lòng á, là vào seller center của các bạn bạn vào một trung tâm trợ giúp và bạn gửi một cái tích kịch uh, ờ, thông báo và nó để, và yêu cầu team tiktok shop hỗ trợ ngay cho các bạn đối với các trường hợp mà các bạn gửi được tích kịch á, thì á, uh, các bạn sẽ được giải quyết vấn đề khá là nhanh thông thường là vào 24 giờ tuy nhiên với những cái yêu cầu hoặc là những thông tin nào mà không đầy đủ nè hoặc là những thông tin nào thiếu sót mà um, các bạn cung cấp thiếu thông tin cho tiktok vâng. shop thì tiktok shop sẽ bỏ sau và như vậy thì những thông tin đó sẽ không được giải quyết nhanh nhưng mà thông thường là sẽ vào 24 24 tiếng sau khi mà bạn đã gửi ha ờ, một thông tin nữa là tại sao một câu hỏi nữa là tại sao ờ, tạo shop thì bao lâu được duyệt à, à, Kim Anh không biết ý bạn đây là tạo account hay là uh, gửi các thông tin để nhờ duyệt shop nếu như tạo account thì bạn sẽ tạo được liền tuy nhiên khi mà bạn bạn gửi những thông tin nhờ xác nhận để uh, trong quá trình mà tạo lập tài khoản đó thì thông thường là từ 2 cho tới 5 ngày à, nếu như trong vòng nếu như quá 5 ngày ví dụ quá một tuần rồi mà bạn vẫn chưa nhận được thông tin thì bạn vào seller center bạn vào một là trung tâm trợ giúp bạn gửi một cái yêu cầu yêu cầu team tiktok shop hỗ trợ cho bạn một vài câu hỏi thì liên quan tới uh, ví dụ như là làm sao có chính sách affiliate kéo khách từ các nền tảng khác về tiktok shop hay không uh, Kim Anh nghĩ là câu hỏi này nó khá là nó sẽ dành cho những anh chị nào mà đã có kinh nghiệm uh, đã uh, đã thực hiện việc bán hàng ở trên các sàn thương mại điện tử khác và uh, chắc chắn là các anh chị sẽ rất quan tâm tới vấn đề này tuy nhiên uh, vấn đề này nó sẽ khá là nhạy cảm khi mà mình nói về việc là kéo uh, traffic và kéo khách hàng từ các nền tảng khác um, cái này thì để cho phép uh, team tiktok shop sẽ coi lại coi là mình có thể trả lời những cách nào có thể là bên tiktok shop sẽ không trả lời trực tiếp Tuy nhiên TikTok Shop sẽ có những cái tips hoặc là những cái thông tin để cho các bạn um, để cho các bạn có thể um, cải thiện được uh, shop của mình hoặc cải thiện được um, conversion hoặc là cải thiện được việc ra đơn ngay trên chính TikTok Shop thì như vậy uh, hy vọng là sẽ giúp được các anh chị có thể um, kéo được càng nhiều khách hàng uh, mua hàng ở trên TikTok Shop chứ có thể hen một câu hỏi là về mã số thuế tại sao mà update mã số thuế nhưng mà nhưng mà hệ thống lại không duyệt ờ, cho mình hỏi nhỏ là bạn uh, đang đăng ký theo hình thức là doanh nghiệp hay là hình thức cá nhân tuy nhiên đối với uh, mã số thuế thì hồi nãy chị Nga đã trả lời mình rồi đó là mình không nhất thiết mình phải cung cấp thông tin mã số thuế ví dụ như bạn bạn là nhà bán hàng cá nhân thôi thì bạn có quyền không cung cấp không có vấn đề gì hết tài khoản của bạn vẫn có thể hoạt động bình thường hen thì đó là những câu hỏi của các anh chị về um, về việc cài đặt nè hoặc là những ờ, câu hỏi rất là đơn giản basic nhất về tài khoản uh, nếu như sau buổi livestream này các anh chị vẫn có các câu hỏi thêm mà team tiktok shop vẫn chưa giải đáp uh, thấu đáo cho mấy anh chị trong buổi livestream mấy anh chị có thể gửi câu hỏi giống như nãy khi mình đã có hướng dẫn mọi người cứ gửi câu hỏi thì khi mình sẽ chấp nhận mọi và Kim Anh sẽ trả lời câu hỏi hoặc là những anh chị nào trong group uh, đã rất là uh, rành về TikTok Shop rồi thì các anh chị cũng có thể là chia sẻ kinh nghiệm luôn uh, cũng mình cũng gần 3 giờ rồi cũng đã một tiếng để trả lời câu hỏi rồi thì nếu như mà um, các anh chị có câu hỏi gì thêm thì mình cứ liên hệ với nhau trong group TikTok Shop hen cảm ơn uh, mọi người đã tham gia buổi livestream ngày hôm nay của team TikTok Shop uh, hy vọng là một tiếng đồng hồ hy vọng là một tiếng đồng hồ vừa rồi đã giải thích cho các bạn các anh chị em được một số cái thắc mắc của mọi người thì ra mình vẫn cái tóc shop vẫn trong giai đoạn ban đầu phát triển thì có nhiều cái vẫn phải cải thiện hơn thì những cái câu hỏi của các anh chị em sẽ là cái cách nhanh nhất để mà tụi mình có cái phương án cải thiện tốt nhất cho uh, nền tảng của tụi mình thế thì mong các anh chị em vẫn tiếp tục vào trong community và rồi ờ, đăng tải các thắc mắc của các anh chị em à, những cái nội dung tụi mình có thể hoặc là đã trả lời tụi mình sẽ đăng tải ở trên cái cộng đồng này tụi mong các anh chị em à, luôn theo dõi và à, nắm vững thông tin này ha rồi cảm ơn các anh chị em rất nhiều vì đã đến tham gia buổi ngày hôm nay